mà các bạn nhìn trên màn hình này thay đổi vạn vật thay đổi ai đó hay đầu tiên là gì thay đổi chính tôi đầu tiên là thay đổi chính tôi khi nào mình ở trong cái trường năng lượng của tinh không thì lúc đấy chúng ta sẽ kết nối được với tất cả vạn vật và lúc này chúng ta quan sát như khánh phương vừa chia sẻ đó cái vấn đề của họ là đương nhiên là đương nhiên mà chúng ta chỉ thực hành lòng biết ơn khi đã biết nó là bài học mặc dù là của họ nha nhưng bài học với mình là cảm xúc tại vì bạn đang phán xét ở trong cái điều đó chúng ta phán xét gì bạn đang phán xét là họ gì ạ họ bị con uh, con à, gì như em gái là bị gì con uh, bò cạp cắn và bạn ấy đang bị gì ạ trầm cảm đấy là chúng ta đang khám xét đó là cái quy trình này này ba bước này đây. thay đổi chính chúng ta và cảm thấy là đương nhiên thì đến về chúng ta hành lòng biết ơn lòng biết ơn với bài học cảm xúc đó chứ không phải biết ơn với cái vấn đề con con bỏ cạp đâu không phải biết ơn với uh, với vấn đề mà mà bạn gái đó đang bị trầm cảm đâu đứa em trầm cảm đâu mà biết ơn với cái bài học về cảm xúc của mình đó là bước thứ hai quan sát vấn đề nó là đương nhiên vào thực hành lòng biết ơn đó bước ba là gì bạn ám thị bằng gì bằng thôi miên đó là thôi miên kể cả bằng ý thức đó là gì ngôn từ hướng tới mà chúng ta vừa học xong và nếu có điều kiện bạn thôi miên vào cái giờ tiếp theo là thôi miên vào tiềm thức còn ám thị là ám thị hàng ngày ấy bạn vừa đặt cho cho em gái à nó là câu gì trầm cảm đấy là bạn đặt ý. trên đời này không ai trầm cảm mà đó chỉ là vấn đề vấn đề nó thuộc về những người xung quanh mà đôi khi chúng ta ám thị người ta trở thành gì ạ trầm cảm và chúng ta gì ám thị như vậy thì đương nhiên nó lại phải xảy ra như vậy đây này quy trình thay đổi vạn vật vạn vật bạn nhìn là đúng có ba bước cái thôi bước đầu tiên thay đổi cái tôi thay đổi chính mình nhá sau đó chúng ta quan sát mọi vấn đề đang xảy ra xung quanh vạn vật xảy ra xung quanh và phải chấp nhận đó là đương nhiên bởi vì quá khứ nó tạo ra nên nó là đương nhiên như vậy từ đó chúng ta ám thị thôi biên bằng gì ám thị ý thức là gì là ngôn từ hướng tới còn ám thị thôi biên thì chúng ta phải đưa vào trong trạng thái mà não bộ nó đang ở tần sóng theta có vậy thôi không có gì mà không thay đổi được